mình cùng chuyển sang bài so sánh và sắp xếp thứ tự các số tự nhiên. Các bạn mở sách giáo khoa trang 22. Bài đầu tiên, bài so sánh điền dấu lớn, dấu bé hoặc dấu bằng vào chỗ chấm tích hợp. Đầu tiên khi để so sánh hai chữ số tự nhiên với nhau, mình đếm xem số tự nhiên nào có nhiều chữ số hơn thì số đó lớn hơn. Ví dụ 1234 có 4 chữ số

39.680 Vậy ở đây cũng là 39.680 Vậy ở đây chúng mình đặt dấu bằng Được Tiếp đến Mình có ở đây 35.784 35.790 đều có 5 chữ số Vậy mình chuyển qua so sánh các chữ số ở các hàng Đầu tiên mình so sánh ở hàng tăng À đây là hàng chục nghìn nhé 30 nghìn với 30 nghìn bằng nhau 50 nghìn và 50 nghìn mình tiếp tục chuyển qua so sánh ở hàng trăm 700 và 700 tiếp đến 80 80 và 90 vậy số lớn hơn là đây được chưa 35.790 là số lớn hơn tiếp đến mình có 92.501 và 92.410 ở đây có 5 chữ số ở đây cũng có 5 chữ số vậy mình sẽ so sánh chữ số hàng chục nghìn có 9 chục nghìn và 9 chục nghìn 2.000 và 2.000 500 và 400 vậy số lớn hơn là 92.501 ở đây mình có một biểu thức 7.000 cộng 600 bằng 17.600 được chưa vậy 17.600 và 17.600 ở đây như thế nào ạ à đúng rồi ạ mình đặt dấu bằng bởi vì đây là hai biểu thức bằng nhau việc mình tính toán biểu thức này mình sẽ tính ở ngoài nhá mình không ghi vào bài mình chỉ để các dấu để lần bằng để cho phù hợp chuyển sang bài 2 viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn